Nội dung kinh Kim Cang rất hay Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Vậy ta nên buông bỏ không nên chấp trước Đặc biệt là chấp trước tình cảm Nhiều người niệm Phật rất giỏi Nhưng cuối cùng không được giảng sanh Nguyên nhân do đâu? Ôm chặt tình cảm không buông bỏ Những trường hợp như thế rất phổ biến Vì thế ta nên biết Tên chấp khó buông bỏ nhất Nếu không buông bỏ được Thì đời đời kiếp kiếp Phải bị trói buộc với nhau không thể tách rời đây là nhân luân hồi trong lục đạo nói hơi khó nghe một chút nghĩa là trong vô lượng kiếp oan oan tường bạo chưa bao giờ chậm dứt tình cảm biến đổi yêu thương trở nên kẻ thù vui biến thành oán hận những thứ này rất phiền muốn giữ gìn nó cần người có nhiều đạo đức không phải những người bình thường có thể làm được duy trì không thay đổi đó là thánh hiền làm sao có thể đời đời kiếp kiếp đều làm thánh hiền Không dễ chút nào Mỗi niệm quý vị không buông bỏ được Thì phiền não càng lớn à, Thật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ nếu quý vị thấu hiểu được luân hồi Thì quý vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn à, Cuộc đời mỗi con người Bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào Thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa Có thể đều điên đạo à, Ông bà tổ tiên nhiều đời Có thể trở lại làm con cháu của chúng ta Đó là trường hợp rất thường gặp à, Thậm chí tạo nghiệp ác à. Họ còn đọa lạc làm súc sinh Làm vật nuôi trong nhà quý vị Mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được Vì thị oan oan tương bao trong sáu đường Không lúc nào ngưng À, đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu à, làm thế nào vượt ra được làm sao thoát ra được trong rất nhiều pháp môn thì pháp môn tịnh độ là thù thắng tuyệt vời nhất là một câu danh hiệu có thể giải quyết tất cả những vấn đề này tại sao chúng ta không niệm tại sao chúng ta niệm lục đạo luân hồi nói cho quý vị rõ tất cả các tạp niệm đều là luân hồi trong sáu đường có thể gọi không thể tìm thấy chánh niệm trong thế gian này chánh niệm trở thành hữu danh vô thực à, xã hội hiện nay niệm danh hiệu phật a di đà là chánh niệm à, ngoài niệm này ra không có một chánh niệm thứ hai Ngày xưa còn Chứ bây giờ không có nữa Quý vị hãy để ý xem xét Thể nghiệm Khi không niệm Phật Tâm ta sẽ nghĩ đến thứ gì Nhớ cái gì Quý vị cố gắng suy nghĩ thật kỹ Những thứ quý vị nghĩ Nhớ tương ứng với thứ nào Đã hiểu được chưa? Mỗi niệm đều là luân hồi Mỗi niệm đều nghĩ đến những ân oán trong sáu đường Quả báo đắp đụng Quý vị chỉ nghĩ được chừng đó Sức mạnh này rất hùng dũng Vì thời gian nghĩ đến những thứ này của quý vị khá nhiều Mà thời gian niệm Phật không được bao nhiêu Danh hiệu Phật không địch nổi nghiệp lực Đây là điều chứng minh tại sao công phu của chúng ta không đắc lực Đến cuối đời quan Niệm Tổ ngã bệnh Sáu tháng trước khi mất Mỗi ngày Ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật Nỗ lực niệm Phật Buông bỏ tất cả Trong thời gian nửa năm đó Ông đã giảng sanh à, Một người có đức độ có tâm tu hành như thế Đến cuối đời vẫn nỗ lực không ngừng Mới được giảng sanh Huống gì những người phàm phu bình thường Ông là một tấm gương cho tất cả những người bình thường như chúng ta có thể nói khoảng thời gian sáu tháng cuối đời một trăm tám mươi ngày đã đủ để buông bỏ tất cả một lòng chuyên niệm thì chắc chắn sẽ được giảng sanh tấm gương đó đã chứng minh cho chúng ta Vì thế một niệm tâm thanh tịnh Nhất định được nuôi lớn trong hàng ngày Cần phải nuôi dưỡng buông bỏ Buông bỏ tất cả Hầu như những người học Phật đều hiểu rõ Tập khí nghiệp chướng của mình nặng nề Rất muốn tiêu trừ nghiệp chướng Nhưng nguyên nhân tại sao nghiệp chướng Không thể tiêu trừ Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp chướng của mình Nhờ tập khí của mình Vì thì tập khí nghiệp chướng của bản thân họ Chỉ tăng thêm Chứ không thể tiêu trừ Khi nào mới tiêu trừ Lúc nào mình không nhớ nghĩ nữa Quên những thứ đó đi Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà chỉ nghĩ ờ. đến Phật A-di-đà Thì tiêu được tội nặng Trong 80 ức kiếp sinh tử Không còn nghĩ đến nghiệp chướng nữa Thì nghiệp chướng tự tiêu trừ Đạo lý là ở chỗ này Đến lúc cấp bách đang gặp tai nạn đang mang bệnh tật luộn cuộn lật đật quên cả vọng niệm danh hiệu phật cũng không nhớ Lúc đó sẽ như thế nào Mỗi niệm đều làm tăng thêm nghiệp chướng Nên biết rằng mỗi niệm đều tăng thêm Nói cách khác Mỗi niệm đều đến gần giới ác báo Vì sao vậy? Trong Thái Thượng Cảm ứng thiền Nói rất rõ Không có quả phúc Tất cả đều do mình tự chuốc lấy Trong kinh Đức Phật dạy Đến lúc đó thì quên sạch Cả đời học Phật Đến lúc đó không lợi ích gì Chỉ có phiền não nổi lên Đến lúc đó còn oán hận trời đất Thậm chí oán hận cả Phật Bồ Tát Tội nghiệp càng nặng thêm Tội trưởng lúc đó biến thành nghiệp địa ngục vô dạng à, những người đệ tử của phật Do không thấu hiểu kinh điển Hỗ trì Phật Pháp Nhưng lại kể công Sao lại gặp nhiều tai nạn thế này Hay Phật Bồ Tát không linh Phật Bồ Tát không phù hộ mình Đây là do không thông hiểu Nên không lý giải được giáo Pháp Trong kinh điển xác thực Chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Nhưng chúng sanh đã hiểu sai những lời dạy trong kinh điển Tự mình đem tai nạn đến cho mình Mà lại oán trách trời đất làm sao như thế được Phật có dạy quý vị làm thế đâu Ngài dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng Quá giải tai nạn Vậy chúng ta buông bỏ Vậy chúng ta bố thí Bố thí là buông bỏ Bố thí là xả Xả điều gì? Xả bỏ tai nạn Xả bỏ sinh tử Xả bỏ bệnh tật Xả bỏ lục đạo luân hồi Xả bỏ mười Pháp dưỡng Thì quý vị sẽ thành Phật Mỗi niệm quý vị không buông bỏ được Thì phiền não càng lớn Thật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ Nếu quý vị thấu hiểu được luân hồi Thì quý vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn cuộc đời mỗi con người bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa có thể đều điên đạo ông bà tổ tiên nhiều đời có thể trở lại làm con cháu của chúng ta đó là trường hợp rất thường gặp thậm chí tạo nghiệp ác à. họ còn đọa lạc làm súc sinh làm vật nuôi trong nhà quý vị mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được Vì thị oan oan tương bao trong sáu đường Không lúc nào ngưng Đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu Làm thế nào vượt ra được Làm sao thoát ra được Trong rất nhiều pháp môn Thì pháp môn tịnh độ là thù thắng Tuyệt vời nhất là một câu danh hiệu Có thể giải quyết tất cả những vấn đề này Tại sao chúng ta không niệm Tại sao chúng ta niệm lục đạo luân hồi Nói cho quý vị rõ Tất cả các tạp niệm Đều là luân hồi trong sáu đường có thể gọi không thể tìm thấy chánh niệm trong thế gian này chánh niệm trở thành hữu danh vô thực xã hội hiện nay niệm danh hiệu phật a di đà là chánh niệm Ngoài niệm này ra Không có một chánh niệm thứ hai Ngày xưa còn Chứ bây giờ không có nữa Quý vị hãy để ý xem xét Thể nghiệm Khi không niệm Phật Tâm ta sẽ nghĩ đến thứ gì Nhớ cái gì Quý vị cố gắng suy nghĩ thật kỹ Những thứ quý vị nghĩ Nhớ tương ứng với thứ nào Đã hiểu được chưa? Mỗi niệm đều là luân hồi Mỗi niệm đều nghĩ đến những ân oán trong sáu đường quả báo đắp đổ quý vị chỉ nghĩ được chừng đó sức mạnh này rất hùng dũng vì thời gian nghĩ đến những thứ này của quý vị khá nhiều mà thời gian niệm phật không được bao nhiêu danh hiệu phật không địch nổi nghiệp lực đây là điều chứng minh tại sao công phu của chúng ta không đắc lực Đến cuối đời quan niệm tổ ngã bệnh Sáu tháng trước khi mất Mỗi ngày Ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật Nỗ lực niệm Phật Buông bỏ tất cả Trong thời gian nửa năm đó Ông đã giảng sanh à, Một người có đức độ Có tâm tu hành như thế Đến cuối đời vẫn nỗ lực không ngừng à, Mới được giảng sanh Huống gì những người phàm phu bình thường Ông là một tấm gương cho tất cả những người bình thường như chúng ta Có thể nói Khoảng thời gian sáu tháng cuối đời một trăm tám mươi ngày Đã đủ để buông bỏ tất cả một lòng chuyên niệm thì chắc chắn sẽ được giảng sanh tấm gương đó đã chứng minh cho chúng ta vì thì một niệm tâm thanh tịnh nhất định được nuôi lớn trong hàng ngày cần phải nuôi dưỡng buông bỏ buông bỏ tất cả tôi cũng đã nói nhiều lần cảnh tỉnh những người cùng tu tiền tài mang trên người là của chúng ta không mang theo người thì không phải là của chúng ta Đừng nên mang theo trong lòng Áo quần mang trên người là của chúng ta Không mang trên người là không phải của chúng ta Chẳng phải quý vị không phải lo lắng rồi sao Căn phòng này Hôm nay tôi ngồi đây Thì nó là của tôi Bước ra ngoài cổng Thì nó không còn là của tôi nữa Nên thường quán tưởng như vậy Thì quý vị có thể buông bỏ được Buông bỏ rồi thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền Khi tâm thanh tịnh hiện tiền Thì không khó để tìm nhất niệm Chắc chắn sẽ tìm được nhất niệm Vậy nhất niệm là gì? Đó là chân tâm Quý vị đã tìm lại được chính mình tìm lại được tự tánh phật của chính mình tự tánh phật chính là phật a di đà ai là người không phải a di đà phật mỗi người đều là phật a di đà phật a di đà là gì phiên danh từ này thành chữ hán quý vị sẽ hiểu ngay vô lượng giác tiếng phạn chữ a dịch là vô di đà là lượng vô lượng phật dịch là giác ai không phải là vô lượng giác mỗi người đều có Phật A-di-đà không phải là một danh xưng để gọi riêng cho một ai Mà là của ba đời mười phương Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai Là thông hiệu của tất cả chư Phật Tất cả các Đức Phật đều có thể xưng Phật A-di-đà Niệm một câu danh hiệu Phật Tức là niệm được A-di-đà Phật trong tự tánh Thiền sư Trung Phong trong cuộn Tam Thời Hiện Niệm Pháp Sự đã nói Tâm ta tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà là tâm ta Ngài nói rất hay Không sai chút nào À, thế giới cực lạc ở đâu thế giới cực lạc ngay trước mắt đây là tịnh độ tịnh độ là đây quý vị là phật a di đà thì quý vị đã ở cõi tịnh độ quý vị không phải phật a di đà thì quý vị ở uế độ đây là câu cảnh tùy tâm chuyển mà phật thường nhắc đến trong giáo lý đại thừa Chúng ta muốn mảnh đất này trở thành bảo địa Trở thành phước địa Rất đơn giản Quý vị cứ làm hiển lộ lòng tốt của mình ra Tìm lại được thanh tịnh bình đẳng giác của mình Đó là người phước Người phước được ở trên mảnh đất phước quý vị tìm lại được phật a di đà mỗi niệm đều là phật a di đà thì nơi quý vị cư trụ sẽ là thế giới cực lạc là tịnh độ không tai nạn nào xảy ra người học phật phải hiểu đúng vấn đề này khi đã hiểu đúng bản chất vấn đề thì quý vị cần hỏi người khác nữa không Người khác phải thỉnh giáo quý vị Làm sao quý vị tham dẫn người khác Như thế chẳng phải là chuyện đùa sao Đúng là như thế Không sai chút nào Ngày nay chúng ta là những người quyết tâm tu tập Mỗi giờ khác đều tự hỏi mình Vì sao lại thường nổi lên tập khí phiền não Ta nhìn nhận việc phát tác đó ra sao Nên xem nó như một thứ bệnh Khi phiền não nổi lên Ta nói sao ta lại phát bệnh nữa rồi Dùng phương pháp nào để trị liệu Một câu A-di-đà Phật là trị lành A-di-đà Phật là viên thuốc dạng năng Để trị bệnh chúng ta Đây gọi là phục phiền não Nội dung Kim Kim Cang rất hay Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Vậy ta nên buông bỏ Không nên chấp trước Đặc biệt là chấp trước tình cảm Nhiều người niệm Phật rất giỏi Nhưng cuối cùng không được giảng sanh Nguyên nhân do đâu? Ôm chặt tình cảm không buông bỏ Những trường hợp như thế rất phổ biến Vì thế ta nên biết Tên chấp khó buông bỏ nhất Nếu không buông bỏ được Thì đời đời kiếp kiếp phải bị trói buộc với nhau không thể tách rời đây là nhân luân hồi trong lục đạo nói hơi khó nghe một chút nghĩa là trong vô lượng kiếp Oan oan tương báo Chưa bao giờ chậm dứt Tình cảm biến đổi Yêu thương trở nên kẻ thù Vui biến thành oán hận Những thứ này rất phiền Muốn giữ gìn nó Cần người có nhiều đạo đức Không phải những người bình thường có thể làm được Duy trì không thay đổi Đó là thánh hiền Làm sao có thể đời đời kiếp kiếp đều làm thánh hiền Không dễ chút nào Hầu như những người học Phật đều hiểu rõ Tập khí nghiệp chướng của mình nặng nề Rất muốn tiêu trừ nghiệp chướng Nhưng nguyên nhân tại sao nghiệp chướng Không thể tiêu trừ Vì mỗi niệm đều nhớ đến nghiệp chướng của mình Nhớ tập khí của mình Vì thì tập khí nghiệp chướng của bản thân họ chỉ tăng thêm Chứ không thể tiêu trừ Khi nào mới tiêu trừ Lúc nào mình không nhớ nghĩ nữa Quên những thứ đó đi Mỗi niệm đều nghĩ đến Phật A-di-đà chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà Thì tiêu được tội nặng Trong 80 ức kiếp sinh tử Không còn nghĩ đến nghiệp chướng nữa Thì nghiệp chướng tự tiêu trừ Đạo lý là ở chỗ này Đến lúc cấp bách đang gặp tai nạn Đang mang bệnh tật luống cuộn lật đật Quên cả vọng niệm Danh hiệu Phật Cũng không nhớ Lúc đó sẽ như thế nào Mỗi niệm đều làm tăng thêm nghiệp chướng Nên biết rằng mỗi niệm đều tăng thêm Nói cách khác Mỗi niệm đều đến gần giới ác báo Vì sao vậy? Trong Thái Thượng Cảm ứng thiền Nói rất rõ Không có quả phúc Tất cả đều do mình tự chuốc lấy Trong kinh Đức Phật dạy Đến lúc đó thì quên sạch Cả đời học Phật Đến lúc đó không lợi ích gì Chỉ có phiền não nổi lên Đến lúc đó còn oán hận trời đất Thậm chí oán hận cả Phật Bồ Tát Tội nghiệp càng nặng thêm Tội chướng lúc đó biến thành nghiệp địa ngục vô dạng Những người đệ tử của Phật Do không thấu hiểu kinh điển Hỗ trì Phật Pháp Nhưng lại kể công Sao lại gặp nhiều tai nạn thế này Hay Phật Bồ Tát không linh Phật Bồ Tát không phù hộ mình Đây là do không thông hiểu Nên không lý giải được giáo Pháp Trong kinh điển xác thực Chư Phật Bồ Tát có thể cứu độ tất cả chúng sanh Lìa khổ được vui Nhưng chúng sanh đã hiểu sai những lời dạy trong kinh điển Tự mình đem tai nạn đến cho mình Mà lại oán trách trời đất làm sao như thế được Phật có dạy quý vị làm thế đâu Ngài dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng Quá giải tai nạn Vậy chúng ta buông bỏ Vậy chúng ta bố thí Bố thí là buông bỏ Bố thí là xả Xả điều gì? Xả bỏ tai nạn Xả bỏ sinh tử Xả bỏ bệnh tật Xả bỏ lục đạo luân hồi Xả bỏ mười Pháp dự Thì quý vị sẽ thành Phật Mỗi niệm quý vị không buông bỏ được Thì phiền não càng lớn à, Thật sự luân hồi là thứ rất đáng sợ Nếu quý vị thấu hiểu được luân hồi Thì quý vị biết luân hồi là một chiếc bánh tròn cuộc đời mỗi con người bất luận có mối quan hệ tốt như thế nào thì chuyển kiếp cũng không còn nhớ nữa có thể đều điên đạo ông bà tổ tiên nhiều đời có thể trở lại làm con cháu của chúng ta Đó là trường hợp rất thường gặp Thậm chí tạo nghiệp à. Họ còn đọa lạc làm súc sinh Làm vật nuôi trong nhà quý vị Mắt phàm chúng ta không thể nhận biết được Vì thị oan oan tương bao trong sáu đường Không lúc nào ngưng Đời đời kiếp kiếp phải gánh chịu Làm thế nào vượt ra được Làm sao thoát ra được Trong rất nhiều pháp môn Thì pháp môn tịnh độ là thù thắng Tuyệt vời nhất là một câu danh hiệu Có thể giải quyết tất cả những vấn đề này Tại sao chúng ta không niệm Tại sao chúng ta niệm lục đạo luân hồi Nói cho quý vị rõ Tất cả các tạp niệm Đều là luân hồi trong sáu đường có thể gọi không thể tìm thấy chánh niệm trong thế gian này chánh niệm trở thành hữu danh vô thực xã hội hiện nay niệm danh hiệu phật a di đà là chánh niệm Ngoài niệm này ra Không có một chánh niệm thứ hai Ngày xưa còn Chứ bây giờ không có nữa Quý vị hãy để ý xem xét Thể nghiệm Khi không niệm Phật Tâm ta sẽ nghĩ đến thứ gì Nhớ cái gì quý vị cố gắng suy nghĩ thật kỹ những thứ quý vị nghĩ nhớ tương ứng với thứ nào đã hiểu được chưa mỗi niệm đều là luân hồi mỗi niệm đều nghĩ đến những ân oán trong sáu đường quả báo đắp đổ quý vị chỉ nghĩ được chừng đó sức mạnh này rất hùng dũng vì thời gian nghĩ đến những thứ này của quý vị khá nhiều mà thời gian niệm phật không được bao nhiêu danh hiệu phật không địch nổi nghiệp lực đây là điều chứng minh tại sao công phu của chúng ta không đắc lực Đến cuối đời quan niệm tổ ngã bệnh Sáu tháng trước khi mất Mỗi ngày Ông niệm 14 dạng danh hiệu Phật Nỗ lực niệm Phật Buông bỏ tất cả Trong thời gian nửa năm đó Ông đã giảng sanh Một người có đức độ Có tâm tu hành như thế Đến cuối đời vẫn nỗ lực không ngừng Mới được giảng sanh Huống gì những người phàm phu bình thường Ông là một tấm gương cho tất cả những người bình thường như chúng ta Có thể nói Khoảng thời gian sáu tháng cuối đời một trăm tám mươi ngày Đã đủ để buông bỏ tất cả một lòng chuyên niệm thì chắc chắn sẽ được giảng sanh tấm gương đó đã chứng minh cho chúng ta vì thì một niệm tâm thanh tịnh nhất định được nuôi lớn trong hàng ngày cần phải nuôi dưỡng buông bỏ buông bỏ tất cả tôi cũng đã nói nhiều lần cảnh tỉnh những người cùng tu tiền tài mang trên người là của chúng ta không mang theo người thì không phải là của chúng ta Đừng nên mang theo trong lòng Áo quần mang trên người là của chúng ta Không mang trên người là không phải của chúng ta Chẳng phải quý vị không phải lo lắng rồi sao Căn phòng này Hôm nay tôi ngồi đây Thì nó là của tôi Bước ra ngoài cổng Thì nó không còn là của tôi nữa Nên thường quán tưởng như vậy Thì quý vị có thể buông bỏ được Buông bỏ rồi thì tâm thanh tịnh của quý vị hiện tiền Khi tâm thanh tịnh hiện tiền Thì không khó để tìm nhất niệm Chắc chắn sẽ tìm được nhất niệm Vậy nhất niệm là gì? Đó là chân tâm Quý vị đã tìm lại được chính mình tìm lại được tự tánh phật của chính mình tự tánh phật chính là phật a di đà ai là người không phải a di đà phật mỗi người đều là phật a di đà phật a di đà là gì phiên danh từ này thành chữ hán quý vị sẽ hiểu ngay vô lượng giác tiếng phạn chữ a dịch là vô di đà là lượng vô lượng phật dịch là giác dạ. ai không phải là vô lượng giác mỗi người đều có Phật A-di-đà không phải là một danh xưng để gọi riêng cho một ai Mà là của ba đời mười phương Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai Là thông hiệu của tất cả chư Phật Tất cả các Đức Phật đều có thể xưng Phật A-di-đà Niệm một câu danh hiệu Phật Tức là niệm được A-di-đà Phật trong tự tánh Thiền sư Trung Phong trong cuốn Tam Thời Hiện Niệm Pháp Sự đã nói Tâm ta tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà là tâm ta Ngài nói rất hay Không sai chút nào Thế giới cực lạc ở đâu? Thế giới cực lạc ngay trước mắt Đây là tịnh độ Tịnh độ là đây Quý vị là Phật A-di-đà Thì quý vị đã ở cõi tịnh độ Quý vị không phải Phật A-di-đà Thì quý vị ở uế độ Đây là câu cảnh tùy tâm chuyển Mà Phật thường nhắc đến trong giáo lý Đại Thừa Chúng ta muốn mảnh đất này trở thành bảo địa Trở thành phước địa Rất đơn giản Quý vị cứ làm hiển lộ lòng tốt của mình ra Tìm lại được thanh tịnh bình đẳng giác của mình Đó là người phước Người phước được ở trên mảnh đất phước quý vị tìm lại được phật a di đà mỗi niệm đều là phật a di đà thì nơi quý vị cư trụ sẽ là thế giới cực lạc là tịnh độ không tai nạn nào xảy ra người học phật phải hiểu đúng vấn đề này khi đã hiểu đúng bản chất vấn đề thì quý vị cần hỏi người khác nữa không Người khác phải thỉnh giáo quý vị Làm sao quý vị tham dẫn người khác Như thế chẳng phải là chuyện đùa sao Đúng là như thế Không sai chút nào Ngày nay chúng ta là những người quyết tâm tu tập Mỗi giờ khác đều tự hỏi mình Vì sao lại thường nổi lên tập khí phiền não Ta nhìn nhận việc phát tác đó ra sao Nên xem nó như một thứ bệnh Khi phiền não nổi lên Ta nói sao ta lại phát bệnh nữa rồi Dùng phương pháp nào để trị liệu Một câu A-di-đà Phật là trị lành A-di-đà Phật là viên thuốc dạng năng Để trị bệnh chúng ta Đây gọi là phục phiền não Như sách viên trung sao đã nói Sức mạnh của nhất niệm Có sức đập tan mê mờ Nó có thể điều phục được phiền não Chánh niệm khi lâm chung Khi lâm chung chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài một niệm này không nhớ nghĩ đến điều gì nữa Luyện tập hàng ngày Thì lúc lâm chung tự nhiên thấy được Phật A-di-đà Những niệm khác không còn nữa Lúc đó nhất định quý vị sẽ giảng sanh Chúng ta đọc đến đoạn kế tiếp Lại trong nhất tâm đó Nói về nhất tâm Trong nhất tâm có sự và lý Sự nhất tâm Như Di Đà Sớ Sao nói Nghe danh hiệu Phật thường ức niệm Để tâm theo đuổi Mỗi chữ rõ ràng Liên tục từ câu trước đến câu sau Trong mọi hành động Chỉ một niệm ấy thôi Không có niệm khác không để phiền não tham sân si quấy nhiễu Đó mới chỉ làm được sự Vẫn chưa triệt ngộ về lý Mới chỉ có sức mạnh niềm tin Vì chưa thấy đạo Nên gọi là sự nhất tâm Đại sư Liên Trì Lấy gì để ví sự nhất tâm Ngài nói với chúng ta Có sự có lý Có lý nhất định có sự Sự hiển lộ nên có thể thị Lý thì cao siêu khó định hình à, Chúng ta có thể thực hiện được lý nhất tâm à, Tuy nói là có thể Nhưng cũng không dễ Phương pháp thực hiện như thế nào Làm sao để tu tập Đoạn này trong sớ sau đã nói rất rõ Nghe danh hiệu Phật Quý vị nghe danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Thường nghĩ, thường niệm Luôn luôn nghĩ đến trong lòng quý vị Danh hiệu Phật này luôn luôn bám chặt Miệng thường niệm Khởi tâm động niệm Không nghĩ đến thứ khác Chỉ nghĩ đến câu danh hiệu Phật à, Mỗi chữ đều rõ ràng Liên tục từ câu trước đến câu sau Lão Pháp Sư Ấn Quang đã vì chúng ta thị hiện Để dạy Pháp môn niệm Phật Ngài niệm Phật bớt luận là bốn chữ hay sáu chữ Đều niệm rất rõ ràng Nghe rất tin tưởng Không ngắt quãng giữa câu trước câu sau Ngài còn nhớ mười niệm Biết rằng câu niệm Phật của mình là câu thứ bao nhiêu trong mười niệm Đó là gì? Là nhiếp tâm Ba câu tiếp theo là công phu Đi đứng nằm ngồi là nói mọi lúc mọi nơi chỉ nhớ một niệm không có niệm khác đó mới là người tu niệm phật thật sự nếu ta quá bận rộn không thể chuyên tâm niệm phật Mỗi tuần nên chọn một ngày Một tuần một ngày không được Thì một tháng một ngày hai mươi bốn giờ Phải thực sự thâm nhập bốn câu Thường nhớ thường niệm Mỗi chữ rõ ràng Câu trước câu sau Không để gián đoạn Dành một ngày trong một tháng Để làm đến nơi đến chung Thì tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền không thể nghĩ bàn đừng nên coi thường một tháng chỉ có một ngày một năm tu mười hai ngày Hiệu quả của nó rất thù thắng Phải buông bỏ đó là tăng thượng duyên Không thể không thực hiện Vì sao vậy? Sẽ tránh được tất cả những nhiễu loạn Không bị phiền não Tham sân si Quấy nhiễu Đây chính là việc chúng ta buông bỏ tâm tham lam Năm đại phiền não là tham sân si mạng nghi Phải buông bỏ Gặp thuận cảnh không tham Gặp nghịch cảnh không sân Cảnh duyên trước mặt ta nhận thức rõ ràng minh bạch không suy mê lẫn lộn khiêm tốn đó là đức tin rất tuyệt vời cần phải học Không những thay đổi tập khí ngạo mạn của mình Mà cùng lúc giáo hóa những người khác Tự hành quá tha Đối nhân sự thì tiếp vật Lúc nào cũng kính nể người khác Tự mình phải khiêm tốn Vì quý vị đã đến chỗ tính sâu sắc Không phải chân tịnh thì không làm được Chưa thể tin sâu sắc mà làm theo phương pháp này Cứ tiếp tục làm thêm năm ba năm thì sẽ phát hiện Vì sao vậy? Vì nó tương thông với nhất tâm Nó là con đường dẫn về tự tánh Càng đi càng đến gần Chỉ cần quý vị không đi đường vòng cứ thẳng đường mà đi Thì quý vị sẽ đến nơi Nhưng trước hết Phải có chân tịnh Sau đó mới nghĩ đến thế giới cực lạc Tâm nguyện này rất tuyệt vời Có niềm tin chắc chắn Có nguyện lực chắc chắn như lời dạy của đại sư ngầu ích à, thì quý vị chắc chắn sẽ giảng sanh sanh về thế giới cực lạc phẩm vị cao thấp là do công phu niệm phật của quý vị sâu hay cạn à, có được giảng sanh hay không dạ. chắc chắn là ở chỗ có niềm tin và nguyện lực sâu sắc hay không phải nhớ rằng dạ. người có niềm tin sức nguyện sâu sắc thì không để tâm đến thế giới này buông bỏ hết Có cũng tốt Không có cũng không sao Không quan tâm Không để ý đến tất cả những thứ trên thế giới này Có cũng không cần dứt bỏ Không cũng không cần cầu Tùy duyên với tất cả Thì quý vị sẽ an vui Không cần phải tạo tác Không có mong cầu là tạo tác Có muốn bỏ đi cũng là tạo tác Chỉ cần tâm ta thanh tịnh Thì có và không cũng không sao Đều không có sự cản trở Tất cả đều không làm trở ngại tâm thanh tịnh Tuyệt đối không làm nổi lên vọng tưởng phân biệt chập trượt là được rồi Đấy gọi là công phu Từ đó cho thị tâm thanh tịnh Là thứ không cần phải bàn cãi Mọi lúc mọi nơi đều tu được Thiên đường tu cũng được Địa ngục tu cũng được Chỉ cần quý vị hiểu được điều này Và không ngại tu tập Luôn luôn nhắc nhở mình câu Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Thì rất dễ buông bỏ Không còn sai lầm nữa Lúc đó công phu của ta sẽ được đắc lực Vì có tín lực Sẽ thành tựu nguyện lực Không kiện tánh Nhưng chưa thấy tánh Chưa thấy đạo nên chưa thấy tánh Cho nên mới gọi là sự nhất tâm Từ đó cho thị kiện tánh mới được gọi là lý nhất tâm Trong cuốn Di Đà Yếu Giải Giải thích những lời nói của Đại sư Ngầu Ích Không luận sự trì hay lý trì Dứt khoát phải dự đến lúc Điều phục được phiền não Cho đến trừ được kiến tư phiền não Đều là sự nhất tâm Chúng ta dùng công phu niệm Phật Mà có thể điều phục được Vô minh phiền não Trần sa phiền não các đức được kiến tư phiền não nên nói trì danh tâm không tán loạn đó là nhân hành có thể được nhất niệm thực hành thành thuộc là quả câu này chúng ta nên nhớ kỹ người niệm phật giờ giờ phút phút phải giữ tâm không tán loạn Nếu như trong tâm còn có rất nhiều tán loạn liền biết Công phu chúng ta niệm Phật chưa đắc lực Công phu không đắc lực Giảng sanh sẽ không chắc chắn được Niệm Phật một đời Cuối cùng không thể giảng sanh Hạng người này rất nhiều Năm xưa khi thầy Lý còn tại thì Thường thường nhắc nhở chúng tôi Liên xã ở Đài Trung do ông sáng lập Tôi quen biết ông Gặp được ông Vừa lúc Đài Trung Liên xã kỷ niệm 10 năm thành lập Ông ở đó thực hiện 10 năm rồi à, Tôi gặp ông Rất có thành tựu Liên hữu của Đài Trung Liên xã 200.000 người à, Thầy giáo thường nói Liên hữu chúng ta Ngày ngày niệm Phật A-di-đà Một dạng người niệm Phật đây là nói liên hưởng Thật sự có thể giảng sanh Chỉ có năm ba người Nguyên nhân là gì? Công phu niệm Phật chưa đè nén được phiền não Tức là cổ nhân nói Miệng niệm di đà tâm tán loạn Hé trách cổ họng cũng uổng công đây là lời cảnh báo vô cùng nghiêm khắc Phật hiệu này không thể nhiếp tâm Vậy thì có ích gì? Công đức Phật hiệu chính là ở nhiếp tâm trong đó có một sự thật người thật sự giác ngộ người thật sự học phật dục vọng phải hạ xuống mức độ thật thấp dục vọng của quý vị không thể giảm dài phân vọng niệm của quý vị chưa đè nén được phải có thể làm giảm những dục vọng này xuống Dục vọng nếu không còn nữa Vậy là chứng tỏ quý vị đạt được nhất tâm bất loạn Dục vọng không còn nữa Thật sự niệm định nhất niệm Thử nhất niệm chi lực Hữu phục hoặc chi công Hoặc là phiền não Nhất niệm này Lực lượng của nó có thể đè bẹp được phiền não Lâm chung chánh niệm Tự nhiên hiện tiền Giảng sanh tịnh độ là điều chắc chắn có thể đạt được phiền não lực của nhất niệm này đều đã được luyện tập quen thuộc trong hàng ngày đó là điều chư vị tổ sư trong tông môn thường nói không sợ niệm khởi chỉ sợ giác chậm ý niệm khởi là gì là tập khí của quý vị quý vị là phàm phu nếu không khởi niệm Quý vị không phải là người phàm Quý vị là Phật Đại Bồ Tát Tái Lai Mới không có khởi niệm Phàm phu làm gì có chuyện không khởi niệm Cho nên ý niệm khởi diệt là việc bình thường Không đáng sợ dễ sợ điều gì? Sợ tâm bất giác Bất giác là niệm niệm sanh khởi Như vậy là không tốt Ý niệm chỉ có thể vừa sanh khởi Niệm thứ hai liền chuyển thành A-di-đà Phật Chuyển cho nhanh vâng. Lập tức chuyển nó thành A-di-đà Phật Cho nên A-di-đà Phật lúc nào mới niệm Có niệm khởi lên quý vị liền niệm Lúc không có niệm khởi có thể không niệm Dùng nó để dập tắt ý niệm Không để cho nó tiếp tục phát tác Phải dụng công phu này Lúc có niệm khởi đè nó xuống Dập tắt nó Lúc không có ý niệm ngăn ngừa nó Làm cho nó không phát khởi Niệm Phật công phu thuần thục rồi Gọi là công phu thành phiến Năng lực của công phu thành phiến đè nén phiền não Nếu như nhất tâm Nhất tâm là phiền não quá giải rồi à, Năng lượng của sự nhất tâm càng lớn hơn sự nhất tâm định lực của nó tương đương với a la hán kiến tư phiền não đoạn rồi trần sa phiền não vô minh phiền não dập được rồi lý nhất tâm bất loạn đó là ba loại phiền não đều đoạn được hết Lý nhất tâm là cảnh giới gì? Cảnh giới viên giáo sơ trụ Bồ Tát Đồng với minh tâm kiến tánh của thiền tông Kiến tánh thành Phật là cung một đẳng cấp Là lý nhất tâm Đó thật là chuyển phiền não thành Bồ Đề Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Ở đây chúng ta nói họ thượng phẩm thượng sanh Sự nhất tâm bất loạn Sự nhất tâm bất loạn là trung phẩm trung sanh Trung bối giảng sanh Không phải ở cõi phàm thánh đồng cư Cõi phàm thánh đồng cư là điều ở đây nói Lực của nhất niệm đè nén phiền não Làm cho phiền não bị đè xuống Chưa đoạn được Đó là sanh về cõi đồng cư Cho nên lâm chung Một niệm lâm chung Chính là lâm chung Chỉ có Phật hiệu Không có tạp niệm Lâm chung chắc chắn là A-di-đà Phật Tự nhiên hiển tiền Có thể thì công phu niệm được thành thục à, Để dưỡng thành thói quen à, Ngay nơi thời khắc này không khởi tạp niệm Chỉ có Phật A-di-đà xuất hiện Nhất định giảng sanh tịnh độ Xã hội hiện nay họ không đọc nữa Đặc biệt đáng sợ hơn Hiện nay họ không dạy nữa Quốc gia không dạy nữa Cha mẹ cũng không dạy Hiện nay người nào dạy Hiện nay tivi đang dạy Internet đang dạy Quý vị xem biết bao trẻ em Đang mãi mê trong tiệm Internet Người lớn mê nơi phim ảnh có ai không xem tivi Mỗi người hàng ngày ít nhất Phải xem 2-3 tiếng đồng hồ 3-4 tiếng đồng hồ ngồi trước màn hình tivi Họ đang tiếp nhận sự giáo dục Trong tivi, internet dạy cái gì? Dạy bạo lực, dạy sát tình Dạy sát đạo dâm dòng Xã hội này làm sao mà không loạn được À, Người ta cho rằng tạo tác những điều này là bình thường Vì sao vậy? Vì TV vậy Mạng Internet vậy là điều bình thường Nên có phương pháp như vậy mới đúng Giá trị quan thay đổi rồi Hoàn toàn thay đổi rồi à, Nghe danh hiệu Phật Không chỉ nhớ Phật, niệm Phật mà trong lúc nhớ phật niệm phật còn tu tức niệm phản quán pháp tu của bồ tát quán thế âm phản văn văn tự tánh tánh thành đạo vô thường Về phần này Trong việc niệm Phật Có cả thiền cả giáo Phản quan Là thiền Nếu Hay xem Kinh Đại Thừa Ta thấy những lời dạy của Phật về tâm tánh trong khi niệm phật ta có thể tham cứu nghĩa là quan sát tham cứu Chứ không phải nghiên cứu Nghiên cứu là dùng tâm ý thức Tham cứu thì không dùng tâm ý thức Như tông môn khởi nghi tình Không cần đáp án Đó là những câu hỏi nhưng không cần đáp án Vì sao vậy? Vì cần đáp án Là quý vị đã dùng thức thứ sau Không cầu đáp án Thì không cần dùng thức thứ sau Thời gian lâu dài sẽ quát nhiên khai ngộ à, Vì thế mới nói đại nghi đại ngộ Tiểu nghi tiểu ngộ Không nghi thì không ngộ quý vị tìm câu trả lời là đã sai rồi không cần đáp án tôi đang thắc mắc nhưng không cần đáp án mới có thể quát nhiên khai ngộ à, không nhất định nó phải nằm trong câu kinh nào hay một danh hiệu phật nào truy tìm căn nguyên tìm đến tận cùng cội gốc của vấn đề nghiên cứu rốt ráo về bản tâm của mình thì tự nhiên ứng hợp đây là gì đây là sự khai ngộ nếu không thể tương ưng với tự tánh của mình Thì không thể khai ngộ Thế nào là tìm đến tố cùng Thì có thể tự nhiên tương ưng Vì trong tự tánh không có ý niệm hình dáng tự tánh ra sao đó là thanh tịnh bình đẳng giác có tên tự tánh thanh tịnh giác chăng không có danh tức là giả cho nên niệm phật cho đến lúc tạp niệm không còn đó gọi là thanh tịnh Đến lúc không còn phân biệt Thì gọi là bình đẳng Lúc nào phá được mê lầm Thì sẽ tự nhiên giác ngộ Quy trình của nó là như vậy Vì thì Nếu chúng ta vẫn còn chậm trước có phân biệt thì mãi mãi không giác ngộ đây là điều cần ghi nhớ nếu không buông bỏ phân biệt chấp trước thì cho dù có học kinh điển cả đời thì cũng chỉ là phật học mà chúng tôi thường nói quý vị đạt được cái gì tri thức phật học Tri thức Phật học từ đâu mà có Từ vọng tưởng Phân biệt chấp trước của quý vị mà có Phiền não Thì làm sao khai ngộ được Vì vậy Phật Pháp gọi là tham Bất luận tông phái nào của Đại Thừa Niệm Phật cũng không ngoại lệ Bảo quý vị tham cựu chứ không phải nghiền cựu Thế nào là tham cựu? Lìa tâm ý thức gọi là tham cựu Lìa ý Ý là mạc na Mạc na là chấp trước Nghĩa là không chấp trước Thứ thứ sáu là phân biệt Ta không phân biệt Không dùng thứ thứ sáu Thì không còn phân biệt chấp trước A lại gia là vọng tưởng A lại gia là ký ức Không cần nghĩ đến việc trước việc sau Không cần vọng tưởng Có tâm ý thức nhưng không dùng đến Một lòng chuyên chú vào danh hiệu Phật Đối với danh hiệu Phật có nghi tình Cũng không cần giải thích một thời gian dài có thể đạt được tam muội gọi là niệm phật tam muội khi đã đạt được tam muội thì chớ có buồn lời cứ tiếp tục như thị sẽ đại triệt đại ngộ khi ngộ rồi thì thanh tịnh bình đẳng giác sẽ hiện tiền đấy là lý nhất tâm kiến đế đế là chân lý là minh tâm kiến tánh người đã minh tâm kiến tánh thì có thể vượt ra ngoài mười pháp giới không còn mười pháp giới nữa như vừa tỉnh một cơn mộng dài Cảnh giới sau khi tỉnh mộng ra sao Đó là nhất chân Pháp giới Quý vị thấy được cõi thật bảo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Khi cảnh giới này hiện tiền Thì quý vị đã thành Phật Đại sư Thiên Thai nói lục tức Phật Vị Phật mà quý vị chứng đó là phần chứng tức Phật Là thật chứ không phải giả Nhưng vẫn chưa viên mãn à, Chưa viên mãn là bởi quý vị vẫn còn mang theo Tập khí vọng tưởng Tức là tập khi phiền não vô thị vô minh Mà trong Kinh Đại Thừa đã nói đến Vô thị vô minh đoạn rồi Vì sao vậy? Vì không khởi tâm không động niệm Thật sự đoạn được rồi Cho nên chúng ta không thể coi thường một bà già Một người như thế có niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn hay không? Không dám nói là không thể song không nhiều nhưng sẽ có vì sao vậy từ sự nhất tâm những người đó nâng cao lên đó là lý nhất tâm quý vị cho họ là những người hồ đồ không biết gì quý vị hỏi gì họ cũng chỉ đáp a di đà phật họ không có niệm thứ hai Công phu không ai sánh bằng Tìm thông Phật trị án hợp đạo diệu Quý vị không nên xem thường họ Cổ Đức thường nói Không thể sánh được với những người đó Những người thông minh tài trị Chưa chắc đã sánh kịp vì trong tâm người đó không có tạp niệm Không có vọng tưởng à, Những người như thế trong Phật Pháp gọi là thánh hiền Không phải phạm phu à, Phạm phu có vọng tượng Có chấp trước Có tập khí thánh nhân không có mục đích học phật của chúng ta là muốn thành phật thành bồ tát thành thánh thành hiền à. tất cả những lời dạy trong kinh sách chúng ta phải đặc biệt chú ý Trong cuốn Yếu Giải Đại sư Ngầu Ích đã nói rất rõ Bất luận sự trì hay lý trì Trì cho đến lúc tâm khai Thấy được bản tánh Phật Tất cả đều là lý nhất tâm Câu nói này rất hay Danh hiệu Phật này chắc chắn phải niệm đến tâm khai ngộ à, Ý của câu thấy bản tánh Phật tức là Minh tâm chuyện tánh trong thiền tâm à, Phương pháp niệm Phật như thế Thì kết quả sẽ được minh tâm kiện tánh Đó là lý nhất tâm Trong nhất tâm thì lý nhất tâm là cảnh giới cao nhất Thứ quý nhất là lý nhất tâm Trong Di Đà sớ sao nói Chấp trì danh hiệu Nhất tâm hướng về Đó là sự nhất tâm đại sư liên trì nói rất đơn giản rất dễ hiểu như những gì cuốn kinh này đã nói phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm đó là sự nhất tâm tôi chỉ có một phương hướng là thế giới tây phương cực lạc chỉ một mục tiêu đó là thân cận đức phật a di đà Ngoài điều này ra Những việc khác đều bỏ hết Không liên can gì đến tôi Nhất tâm nhất ý Đều muốn làm Phật Thì quý vị nên tu tập theo pháp môn này Chắc chắn sẽ giảng sanh Chắc chắn sẽ mãn nguyện Chấp trì danh hiệu Đều quay về nhất tâm Thực lý nhất tâm Điều này là khẳng định Không chút nghi ngờ Phật A-di-đà chính là tự tánh của chúng ta Phật A-di-đà là bản tánh của chúng ta Là bởi nó chí thiện Vô lượng giác là chí thiện Tánh người vốn thiện Nhân chi sơ tánh bổn thiện Vô lượng giác chính là bổn thiện Mỗi niệm đều quay về vô lượng giác Mỗi niệm đều quay về chân tâm Quay về bổn thiện đây là lý nhất tâm Thì thấy tánh Khi chưa thấy tánh Thì việc trì kia gọi là sự trì Vì thì chấp trì danh hiệu Phật có sự Có lý Sự trì hay lý trì đều đạt đến sự nhất tâm, lý nhất tâm là do công phu sâu cạn khác nhau Đoạn tiếp theo Kinh Na Tiên nói Trong các điều thiện Chỉ có nhất tâm là điều quý nhất Do tâm như thế Nên các điều thiện đều nương theo Đoạn này rất hay Trong tất cả các điều thiện Điều nào là thiện nhất? Nhất tâm Vì sao vậy? Vì khi nhất tâm là quý vị đã thiện tành Đã có chân tâm Chỉ cần chứng nhất tâm là quý vị đã khai ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiện tành Vì vậy mới nói chỉ tâm ấy thôi Thì mọi điều thiện đã theo sau Giảng điều thiện Đều quay về dáng dạ. điều thiện đều theo sau quý vị sẽ không còn ác niệm không còn lời nói ác tuyệt đối không có những hành vi ác thuần tịnh thuần thiện giống như các bậc đại thánh đại hiện chư phật bồ tát Quý vị đã bước vào cảnh giới của các gì đó Bước vào cảnh giới tức là chứng quả Trong Di Đà Sử Sao Đại sư Liên Trì nói rất hay Nhất tâm như vậy tất cả là Phật Vì nhất tâm như thế là định trong các định Dạ, dạ, dạ. điều này nói lên điều gì tự tánh bổn định à, nhất tâm như thị là niệm phật tam muội của bồ tát tức thiền trực chỉ của đạt ma tổ sư điều này nói lên thiền tịnh là một Mục tiêu cuối cùng của thiện là minh tâm kiện tánh Mục tiêu cuối cùng của tịnh cũng là minh tâm kiện tánh Phương pháp khác nhau Nhưng mục đích là một Xong Chấp trì danh hiệu dễ hơn nhiều so với việc tham thiền Đơn giản hơn nhiều Thiện xảo của phương pháp không gì hơn phương pháp này Điều này chúng ta chẳng thể không biết Biết được rõ ràng, minh bạch rồi Đối với tông phái nào quý vị cũng nên tôn trọng Cúng dường Tâm cung kính đó là sự cúng dường Dứt khóa không được phân biệt Không được phỉ bán Không có tâm phân biệt pháp môn Đối với tông phái khác Đối với những người tu tập pháp môn khác Không phê bình phỉ bán Chúng ta không nên để tâm Vì sao vậy? Họ không có tri thức họ hoàn toàn không biết gì về mình về người chúng ta nên thông cảm cho họ vì sao họ ra nông nổi như thế vì không có ai dạy. nếu có người dạy, họ thông đạt được rồi họ sẽ giống như chúng ta Chúng ta học được từ đâu? Từ thiện tài đồng tử Biết được vô lượng pháp môn Đều do Đức Thế Tôn truyền dạy Tất cả mọi pháp môn đều là phương pháp kiện tánh khác đường nhưng mục đích là một vì thì trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy chúng ta Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Trong Kinh Hoa Nghiêm năm mươi ba lần đi tham vấn của thiện tài đồng tử Ngày xưa mà vẫn có phân biệt pháp môn như vậy Sau khi thấy được rồi Cách nhìn hẹp hòi đó không còn nữa Chúng ta tự nhiên khiêm cung quan hệ tan thẳng Với bất cứ một pháp môn nào Bản thân chúng ta thì sao Dẫn niệm Phật thật chân thành Tại sao không học Vì chúng ta không phải hàng căn tánh đó Nếu ta tu pháp buộc đó Sẽ gặp những khó khăn Những trở ngại Pháp môn niệm Phật Phù hợp với căn tánh chúng ta Ta tu pháp môn đó thì không bị trở ngại Không gặp khó khăn Dễ thành tựu